អ៊ីស្លាមីវល់ជុំចាប់សម្លាញ់ហើយបាទតែមកអត់ឲ្យតែគូមើលតិច យកយកអាខ្សែភ្លើងដាក់ចូលនៅអូតូវល់មើលដាក់កន្លែងក៏ចូលនៅអូតូវល់មើលហើយតាក់មើលវាគប់ពេកលាក់មិនណា áo thổi ờ. nó cạch rồi ồ ồ chụp nó câu vớt lưu nương đại nữa vào lô bây giờ hai lên bây giờ hai bình bây giờ mà tơ xoa luôn mà tơ đau rồi đau lên đi nữa à Ini tahun ini cỡ 220 view cho nhà nhân tới mình la quyền tục lại mình người ta làm Kaya ban through lah. 10គីឡូឆ្នៃបាក់បោក

ទៅវាត្រូវវារត់មកល្មមហើយវារត់ទៅហួយមូលហើយអត់ត្រង់ហ្នឹង 吃拉油。